xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi trưa ngày hôm nay Và nếu như các bạn đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé Như đã hứa cùng với chúng mình, buổi trưa ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu chiến dịch bữa trưa vui vẻ bằng việc là mỗi ngày chúng mình sẽ dành tặng cho nhau một bộ tài liệu nhưng đương nhiên rồi đương nhiên là nếu như chỉ tặng tài liệu cho các em không ý thì các bạn sẽ mất đi cái một phần nào đấy cái sự hào hứng Thế nên trước khi mà chúng mình có một cái phần tặng tài liệu Tức là rất là vui vẻ Đấy Thì chị có một phần phát trực tiếp nho nhỏ định hướng cho các bạn về cách học tài liệu trước Thế nên nếu như các bạn đã có mặt ở đây rồi Thì hãy gửi lời chào tới chị nhá Được không nào? Xin chào các bạn, xin chào các em Hiện tại bây giờ chị đã thấy có khoảng 300 bạn đang lên xem phần phát trực tiếp này cùng với chị rồi Mặc dù là mùa hè đã đến nắng gắt đã kéo về Thế nhưng điều đó sẽ giúp cho chúng ta càng có thêm cái hưng phấn và động lực Để chúng ta quyết tâm cho cái mùa hè này sẽ là một cái mùa hè bùng nổ đúng không? Ok, xin chào các bạn Xin chào các em nhá, xin chào các bạn Các bạn ơi, nào đã có mặt ở đây cùng với chị chưa nhờ? Các bạn đã có mặt ở đây cùng với chị chưa nhờ? <laughs> có mặt ở đây để nhận quà chưa nhờ? <laughs> Ai đã sẵn sàng nhận quà ra tay nào? Ai đã sẵn sàng nhận tài liệu giơ tay nào 400 bạn nào Ok Chị đã ăn uống gì chưa Chưa Chị phát trực tiếp cùng với các bạn xong Thì chị sẽ ăn uống <laughs> Được không Rồi đồng ý à, Thể lệ của chúng mình để có thể nhận tài liệu nhé Cáp lại giúp chị phần phát trực tiếp này và sau đó chia sẻ giúp chị phần phát trực tiếp này Một lát nữa các bạn chỉ cần nhắn tin về và nói rằng vừa rồi em đã tham gia vào phần phát trực tiếp cùng với chị Hiên Và em đã chia sẻ rồi là em sẽ được nhận tài liệu nhá Đồng ý chưa? Rồi, Chốt lại là như thế Còn bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu Như chị đã nói Chỉ những bạn nào thực hiện đúng đủ các bước đó Thì các bạn mới nhận được tài liệu Ở trong chiến dịch bữa trưa vui vẻ nhá. Đồng, ý, đồng ý không ạ? Và ngày hôm nay là ngày số 01 của chúng mình Ngày hôm nay là ngày số 01 của chúng mình Nhá Đồng ý không nào? Ngày hôm nay là ngày số 01 của chúng mình Chúng mình vẫn còn 3 ngày nữa cùng với nhau để tiếp tục nhận tài liệu cùng với chị Hiên Thế nên nhanh chóng cáp lại màn hình này Chia sẻ phân phát trực tiếp này này Và một lát nữa nhắn tin về cho admin để nhận tài liệu tặng nha Ok không? Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn Như chị đã nói cùng với các bạn Ngày hôm nay sẽ là tài liệu số 01 nhá. Ngày hôm nay sẽ là tài liệu số 01 và tài liệu số 01 dành tặng cho các bạn đó chính là tài liệu về bài thơ đã khá lâu rồi <laughs> Được không ạ? À? Không xuất hiện trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia Tài liệu về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Được không nào? Tài liệu số 01 dành tặng cho các bạn ngày hôm nay là tài liệu về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Ok chưa ạ? Nhà thơ Giang Nam từng nhận định Tây tiến biên cương mờ lửa khói Quân đi lớp lớp động cây rừng Và bài thơ ấy con người ấy Vẫn sống muôn đời với núi sông Chúng ta có một bài thơ Tây Tiến Là một trong số những bài thơ cực kỳ đặc biệt của nhà thơ Quang Dũng Và cũng chính nhờ có bài thơ này mà nhà thơ Quang Dũng đã đến gần hơn với bạn đọc Hình ảnh về một nhà thơ vừa đa tài, vừa mang trong mình hồn thơ hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa Chính là một trong số những người nghệ sĩ đã để lại rất nhiều những ấn tượng trong lòng bạn đọc Và bộ tài liệu ngày hôm nay các bạn nhận được sẽ là bộ tài liệu về bài thơ Tây Tiến nhá Hãy nhớ giúp chị hai bước để nhận nhận tài liệu. Một, cáp lại màn hình để cho chị biết rằng các em đã tham gia vào phần trực tiếp cùng với chị trong ngày hôm nay. Thứ hai, giúp cho chị chia sẻ phần phát trực tiếp này và chúng mình cáp lại cũng cáp lại để một lát nữa gửi hai cái hình ảnh đó cho fanpage sau đó dinh ngay một bộ tài liệu cực kỳ xịn sò về bài thơ Tây Tiến mang về. Đồng ý chưa? Nhá, Chốt lại là như vậy. Thế thì bây giờ chị sẽ nói qua một chút xíu về thi phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng và định hướng chúng mình sẽ cùng có cái định hướng về việc học ôn tập lại kiến thức nền của bài thơ này. Được chưa nào? Bao giờ cũng thế, học về bất cứ một tác phẩm nào. Chị Hiên cũng nói với các bạn rằng điều quan trọng nhất của chúng mình ấy là chúng mình sẽ phải nắm được hai phần kiến thức nhá. Chúng mình sẽ phải nắm được hai phần kiến thức. Một là phần kiến thức về tác giả. Các em ơi nhớ nha Chỉ những bạn nào tham gia vào phần phát trực tiếp trong buổi trưa ngày hôm nay Thì mới có được cơ hội để nhận tài liệu nha Chứ còn từ giờ đến tối chị biết chắc là sẽ có hàng nghìn bạn nhắn tin về fanpage để xin Nhưng chắc chắn là hàng nghìn bạn đó sẽ không thể nào có cơ hội Để có thể gì ạ à? à hàng nghìn bạn đó sẽ không thể nào có cơ hội để nhận tài liệu đâu Chị nói luôn là như vậy Ôi sao tự nhiên lag thế nhở Chị thấy màn hình nó mờ kinh khủng luôn thế nhở Ôi tại sao thế ta <laughs> đang định giảng Trời ơi, đang định giảng mà tại sao màn hình nó mờ kinh khủng vậy ta Trời ơi, hay là điểm gì nữa Trời đất ơi là trời đất ơi Không biết được, các em ơi đợi Rồi, ok, nét rồi, nét rồi, nét rồi Quay trở lại được rồi Ok chưa ạ Thứ nhất, chúng ta có về Quang Dũng Hãy nhớ nhá Chúng mình sẽ luôn luôn ghi nhớ những cái thông tin cơ bản về tác giả này theo các từ khóa. Và bộ từ khóa ngày hôm nay chị dành cho các bạn sẽ bao gồm như sau. Một là đa tài. Được không ạ? Hai là gì ạ? À hồn thơ sẽ mang trong mình gì nhở? Bốn cái nhá. Ok chưa ạ? Chúng ta có thêm một cái nữa đó chính là đề tài người nghệ sĩ này thường viết Đó sẽ là về người lính và về quê hương xứ đoài mây trắng của ông. Đúng chưa ạ? Ok chưa nào? Và chúng mình cũng sẽ có thêm một cái nữa mà các bạn cần phải chú ý giúp cho chị ở trong này nhá. Các bạn sẽ cần phải chú ý giúp cho chị ở trong này trước tiên này, đa tài này, hồn thơ này, đề tài này Ok chưa ạ? Và chúng ta cũng đồng thời thấy rằng là gì nhở? À, chúng ta có gì? À, chúng ta sẽ có hình ảnh của một nhà thơ chiến sĩ. Đặc biệt đây là một trong số những nhà thơ rất tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Nhá. Nhà thơ rất tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Đồng ý chưa nào? Hết sức lưu ý, hết sức lưu ý nha Hơn 600 bạn đang xem phần phát trực tiếp này Đừng ngại ngần giúp cho chị một cái phần chia sẻ ở đây Để có thể có nhiều người biết được hơn về gì ạ à? về cái chiến dịch bữa trưa vui vẻ này của chúng mình nhá đồng ý không nào rồi đây là những cái thông tin cần thiết nhất về nhà thơ quang dũng được không ạ? À? Đây là những thông tin cần thiết nhất về nhà thơ Quang Dũng Khái quát lại một chút xíu này Quang Dũng được biết đến trong nền văn học Việt Nam hiện đại Với hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tài Làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc Thứ gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả được không ạ? À? Và chúng ta thấy rằng là gì nhở? À, chúng ta thấy rằng là đề tài mà người nghệ sĩ này thường viết ấy Đó là đề tài viết về người lính và đề tài viết về quê hương xứ đoài mây trắng. Ok chưa nào? Chúng ta có hồn thơ của người nghệ sĩ này mang trong mình vẻ đẹp, hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Ok chưa nào? Hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Và đồng thời, chúng ta cũng thấy rằng đây là hình ảnh của một nhà thơ chiến sĩ, đặc biệt là hình ảnh của một người chiến sĩ gì nhỉ? À, hình ảnh của một người chiến sĩ như thế nào nhỉ? Mang trong mình cái vẻ đẹp, cái phong cách của chàng trai Hà Nội. Ok chưa nào? Mang phong cách, mang vẻ đẹp của chàng trai Hà Nội. Đồng ý chưa? Lưu ý giúp chị nhá. Lưu ý giúp chị Các bạn ơi, nào Hãy nhớ là phải giúp chị share, share phần phát trực tiếp này nhá Ok chưa ạ? Đây là những thông tin chính nhất về Quang Dũng Nhớ là phải chia sẻ Để làm gì ạ? Nhớ là phải chia sẻ để một lát nữa được tặng tài liệu nhá Ok chưa? Rồi, đấy là về nhà thơ Quang Dũng Các bạn ơi, hãy lưu ý giúp cho chị một điều nữa Đó là chúng mình sẽ cần phải ghi nhớ thông tin về tác phẩm nữa chứ hay nói cách khác chính là văn bản mà chúng mình được đề cập. Không biết là các bạn đã thuộc các em đã thuộc bài thơ này chưa? Thế nhưng một trong số những cái yêu cầu đầu tiên của chúng mình cần phải chú ý giúp cho chị Đó chính là gì nhỉ? À, đó chính là các bạn ơi Chúng ta phải đọc thuộc bài thơ này trước nhá Chúng ta phải đọc thuộc bài thơ này trước Ok chưa nào? Hãy nhớ là việc thuộc thơ là một việc cực kỳ quan trọng nhá. Việc đọc thuộc bài thơ này là một việc cực kỳ cực kỳ quan trọng luôn. Ok chưa ạ? Nào, bây giờ cùng đọc lại bài thơ Tây Tiến với chị. Các em đã thuộc bài thơ này chưa? Các em đã thuộc bài thơ này chưa nhở? À, các bạn ơi. Được không nào? Các bạn ơi đã thuộc bài thơ này chưa? À, chị tin là ở đây đã có rất là nhiều bạn đã thuộc bài thơ này rồi. Thế thì các em hãy lưu ý giúp chị nhá. Rồi, nào tiếp tục này. Chúng ta sẽ có B về hoàn cảnh sáng tác hay nói cách khác là về thông tin tác phẩm. Ok chưa ạ? Hay nói cách khác là thông tin tác phẩm. Thì chúng mình sẽ thấy ở đây này, chúng ta có thông tin tác phẩm ở đây sẽ bao gồm cái thứ nhất đó là đây 1947 và 1948. Các bạn lưu ý giúp chị về cái này nhá. Đó là năm 1948 nhá. Được chưa nào? Nhá, đó là năm 1948 nhá. Ok chưa nào? Bài thơ này ra đời vào năm 1948 Hết sức lưu ý giúp cho chị Bài thơ này được ra đời vào năm 1948 Nhưng chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Năm 1947 ấy Thì Quang Dũng gia nhập vào binh đoàn Tây Tiến Đây cũng là thời điểm mà thời gian sinh hoạt và công tác ở đây Thì Quang Dũng đã từng giữ chức vụ đại đội trưởng được không nào? Quang Dũng đã từng giữ chức vụ đại đội trưởng thế nhưng mà sau đấy thì Quang Dũng đã bị điều chuyển sang đơn vị khác đến năm 1948 khi tham gia một cái đại hội thi đua ở làng Phù Lưu Chanh thì nhà thơ Quang Dũng đã như thế nào nhỉ? À, nhà thơ Quang Dũng đã bao nhiêu cái nỗi nhớ niềm thương quay trở về và Quang Dũng đã viết nên bài thơ Tây Tiến Ok chưa ạ? 700 bạn đang xem phần phát trực tiếp này Ghi nhớ thông tin nhá Và nếu như các bạn thực sự muốn là chúng mình có thể ôn luyện lại tất cả những cái phần kiến thức này ấy Thì các em đừng quên là chị Hiên có một cái khóa học siêu đặc biệt Đây là khóa học gọi là đỉnh của chóp luôn Đó chính là khóa học 10 ngày cuối chạy văn cùng với chị Hiên Ôn tập lại về tất cả kiến thức liên quan tới Nghị luận xã hội, nghị luận văn học và đọc hiểu ai mà chưa biết về cái khóa học này ấy, thì nhanh chóng tìm hiểu ngay lập tức, đừng bỏ lỡ cơ hội để có thể săn được điểm 8 cộng môn văn trong năm nay nhá. Tiếp tục, chúng ta sẽ có C nhỏ về phần nội dung của tác phẩm này. Ok chưa ạ? Về phần nội dung của tác phẩm, đây chính là cái phần mà chị sẽ dành tặng cho các bạn ở trong bộ tài liệu À đương nhiên rồi các bạn ơi Sẽ có thêm một cái hình thức nữa nhá Để các bạn, chị sẽ bật mí thêm một cái điều này Có thể là các bạn sẽ cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc đấy Đó chính là sau khi mà phần phát trực tiếp này kết thúc ấy Thì sẽ có một cái bài đăng cụ thể để các em có thể làm gì ạ? Để các bạn có thể thực hiện những cái nhiệm vụ ở trên bài đăng đấy. Sau khi bài đăng đó lên, các bạn chỉ cần thực hiện đúng và đủ các nhiệm vụ của bài đăng đấy là chắc chắn các em cũng sẽ được nhận tài liệu đấy. Vậy là chị tạo thêm điều kiện cho các bạn nữa đấy nhá. Tại vì là vừa rồi nhận được nhiều tin nhắn quá, nói với chị rằng là gì nhở? Nói với chị rằng là chị ơi, bây giờ em đang đi học em không xem được các kiểu các kiểu mà chị lại tặng tài liệu cho em các thứ các thứ Bây giờ em biết làm thế nào Thì đây, được chưa Thêm một cái cơ hội nữa để nhận tài liệu biết chưa Nhá Hãy lưu ý rằng là gì một lát nữa đối với những bạn nào mà chưa tham dự được phần phát trực tiếp này mà vẫn muốn được nhận tài liệu ấy thì hãy chú ý là chúng mình có một cái bài đinh vào lúc 12 giờ trưa nay. Và chúng mình chỉ cần like và share cái bài đinh đó Rồi gửi về là chúng mình cũng có thể được nhận tài liệu nha Ok chưa? Nhắc lại một lần nữa là như thế, được chưa? Thế thì cái vấn đề nằm ở chỗ là gì? Chúng mình sẽ có hai hình thức để nhận tài liệu nhá. Chúng mình sẽ có hai hình thức để nhận tài liệu cho các bạn nên các bạn đừng lo lắng về việc là không có quà trong buổi trưa vui vẻ ngày hôm nay. Hãy nhiệt tình tham gia cùng với chị là được rồi. Nào bây giờ quay trở lại nội dung bài thơ Tây Tiến nhá. Nội dung bài thơ Tây Tiến các bạn nhìn này chia bố cục bao giờ cũng là một phần cực kỳ cực kỳ quan trọng luôn đấy nhá. Chia bố cục bao giờ cũng là một phần cực kỳ quan trọng luôn đấy. Như sau. 14 8 8 và bột Nhớ không? Nhớ không ạ? À? Sông mã xa rồi Tây Tiến ơi Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi Xài khao xương lấp đoàn quân mỏi Mường lát hoa về trong đêm hơi Các bạn nhìn này Chúng ta có 14 câu thơ đầu 8 câu thơ tiếp 8 câu thơ tiếp và 4 câu thơ cuối cùng của bài thơ này 14 câu thơ đầu ở đây Hình ảnh xuyên suốt trong cả bài thơ này Chắc chắn các bạn vẫn còn nhớ nhá đó chính là hình ảnh những chiến binh Tây Tiến một thủa Đúng chưa? Có nghĩa là gì ạ? Đây là cái hình tượng xuyên suốt cả cái bài thơ mà chúng mình đang đề cập ở đây Ok chưa? Đây là hình ảnh xuyên suốt trong cả cái bài thơ mà chúng mình đang đề cập Nên không bao giờ các bạn được phép quên Luôn luôn phải để hình ảnh những chiến binh Tây tiến vào trong từng đoạn này nhá Nhưng Đương nhiên là những chiến binh Tây Tiến này sẽ đặt trong các hoàn cảnh, đặt trong các kỷ niệm khác nhau, cụ thể như thế này. 14 câu thơ đầu là hình ảnh người lính Tây Tiến gắn liền với thiên nhiên miền Tây và những chặng đường hành quân gian khổ Nói như nhà thơ chế Lan Viên ấy Thì là nhớ bản xương răng nhớ đèo mây phủ Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn Ôi đỉnh thế hơn 700 bạn rồi Ngày mai mà được một nghìn bạn nhá Chị sẽ còn kéo dài chiến dịch này nếu như các em yêu thích được không? Một cái chiến dịch mà vừa được ôn lại kiến thức này Vừa được nhận tài liệu ngay sau đấy này Nên nếu như các em nhiệt tình chia sẻ giúp chị thì chắc chắn ngày mai, ngày kia, cả tuần này chị sẽ tiếp tục cùng với các bạn để chúng mình có những cái bữa trưa vui vẻ cùng học lại với nhau. Ok chưa? Cùng ôn lại với nhau. Nhắc lại một lần nữa nhá. 14 câu thơ đầu là hình ảnh những chiến binh Tây Tiến gắn liền với vẻ đẹp của thiên nhiên miền Tây và hình ảnh của những chiến binh này là gì ạ? À trong những chặng đường hành quân gian khổ Xong Hãy ghi nhớ bằng hình ảnh Bởi vì là đôi khi là chúng mình ghi nhớ bằng từ ngữ Chúng mình diễn đặt lại nhiều khi chúng mình bị quên ấy Nhưng mà ghi nhớ bằng hình ảnh Thì chị nghĩ rằng đây là một trong số những cái cách cực kỳ hiệu quả Để chúng mình ôn lại về kiến thức nền đấy nhá Tiếp tục 8 câu thơ tiếp theo Lại là hình ảnh của những chiến binh Tây tiến một thùa Nhưng bây giờ gắn với kỷ niệm của một đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại được không ạ? À? Trong một đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại Ôi dồi ôi, nóng quá Nhìn thấy cái hình ảnh ngọn lửa này đã thấy nóng quá rồi <laughs> Phải không? Nhưng hãy nhớ giúp chị nhá 8 câu thơ tiếp Hình ảnh những chiến binh Tây Tiến một thùa gắn liền với đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại Và trong một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo có thể đó giống như là phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình Lời chưa nói thì bàn tay đã nói Mình đi rồi, hơi ấm còn ở lại Còn bồi hồi trong những ngón tay ta Đúng không ạ? Đây là kỷ niệm Kỷ niệm gắn liền với đồng bào Kỷ niệm trong một đêm liên hoan văn nghệ Để chúng ta thấy được cái tình quân dân sáng ngời Đúng chưa nào? Và một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo Trong một buổi chiều sương châu mộc Tiếp tục, chúng ta có 8 câu thơ tiếp theo. Nếu như ở trên, hình ảnh những người lính Tây tiến chỉ được nhìn trên các góc độ khác nhau. Đó là góc độ mà tôi phải đi máy bay trực thăng, tôi bay lên. Thì tôi mới nhìn thấy những chiến binh Tây tiến đang trên những chặng đường hành quân gian khổ và nhìn thấy thiên nhiên hùng vĩ của miền Tây. Thì bây giờ, tôi lại có gì ở đây ạ? À? Tôi lại có hình ảnh tôi sẽ quay cái ống kính của tôi gần lại sát hơn một chút xíu thì tôi sẽ nhìn thấy hình ảnh những chiến binh Tây Tiến trong một đêm liên hoan văn nghệ đốt lửa trại và một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo. Nhưng mà cuối cùng nhá, các bạn thấy không ạ? Cái hình ảnh cuối cùng 8 câu thơ này chúng mình có Lại là hình ảnh chúng ta nhìn trực diện về những chiến binh Tây Tiến Đó chính là gì ạ? Là hình ảnh người lính Tây Tiến mang trong mình vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Ok chưa ạ? Nhá. Rồi, lưu ý giúp cho chị về cái này. Và cuối cùng, chúng ta có đoạn 4 câu thơ cuối. Đây là 4 câu thơ để nhìn lại về vẻ đẹp của những chiến binh Tây tiến một thùa. Hay nói cách khác, đó chính là gì nhỉ? Khúc vĩ thanh về những chiến binh Tây tiến. Đây là nội dung chính của cả những phần đoạn thơ trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng các bạn nhé. Ok chưa nào? Vậy là ngày hôm nay chị đã khái quát lại cho các bạn Thứ nhất về tác giả Quang Dũng này Thứ hai là về phần văn bản này Đúng không? Thông tin này được chưa? Thứ ba là về phần nội dung của tác phẩm để cho các bạn có một cái định hình dễ nhớ hơn. Còn bây giờ chuẩn bị này sẽ là cái thời gian để các bạn nhận tài liệu đây. Và đúng 12 giờ sẽ có thêm một cơ hội nữa dành cho các bạn được nhận tài liệu. Đó chính là bài đinh. Bài đinh về việc nhận tài liệu sẽ được đăng lên và các bạn sẽ chính thức nhận được một bộ tài liệu cực kỳ xịn sò về Tây Tiến trong ngày hôm nay. Thêm một cái nữa cũng lưu ý đối với các bạn. Đó chính là nếu như thực sự mà các bạn muốn là có thể ôn lại Tây Tiến một cách kỹ càng hơn, sâu hơn Tất cả mọi vấn đề đều được bày ra trước mắt chúng ta và ghi nhớ kiến thức đó một cách đơn giản nhất Thì đừng bỏ lỡ cơ hội gặp chị Hiên trong khóa học 10 ngày Còn cụ thể về khóa học 10 ngày như thế nào Các bạn có thể nhắn tin một là cho cái chú văn học ở trên này này <laughs> Được không ạ? Hai là nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nhá Đồng ý chưa nào? Còn buổi trưa ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm thời dừng lại tại đây. Trưa mai chị lại có quà dành tặng cho các bạn đây và chị lại hẹn gặp các bạn vào lúc 11 giờ 30 để chúng mình nhận những cái món quà siêu to khổng lồ từ học văn chị Hiên nhá. Đồng ý không nào? Còn bây giờ thì chị sẽ phải nói lời chào tạm biệt đến các bạn thôi. Ngày mai chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau nhá. Đây là một trong số những bài thơ cũng rất là quan trọng đấy, nên phải lưu tâm nhá nên phải lưu tâm đấy. Ok chưa ạ? Cảm ơn hơn 700 bạn đã tham gia cùng với chị trong buổi phát trực tiếp trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi trưa ngày mai với món quà tiếp theo. Bye bye!